Hello cả nhà, xin chào mừng cả nhà đã quay lại kênh chân cuối của mình nha Nên mình sẽ giới thiệu một món tráng miệng khá là độc đáo Đó là sự kết hợp mít và chuối để làm nên món món là bánh mít chuối Hương seri chiên giòn như các bạn Các bạn cùng làm mình với mình nha Về nguyên liệu chúng ta sẽ có chuối là 200g nha các bạn Chuối sứ các bạn ơi rồi mít mình cũng tách là bỏ đó là 200g luôn nha các bạn mít, mít thái với các bạn mới ngon và bánh tráng sữa bánh hồng sữa mình sẽ dùng là 10 miếng một bịch đó các bạn và gia vị thì mình sẽ thêm chút muối mỗi 2 gram các bạn và đường là sẽ mình cho khoảng 20 gram thì các bạn giả giảm nha chuối ngọt thì giảm được bột xù à, vàng thì mình sẽ cho 200 gram các bạn với hai quả trứng nha các bạn ơi về nước sốt mình sẽ có là nước đường phèn 25 gram nước sốt là seri dâu tây đó thì mình sẽ là có seri dâu là 25 gram rồi dâu tây 100 gram các bạn seri mình sẽ cho là 200 gram và cuối cùng là thêm trụ vang trắng nha để tạo cái mùi đó là mình sẽ cho 25 ml rồi đầu tiên thì mình sẽ xay xay dâu seri với uh, siro chung như các bạn thì uh, à, seri thì các bạn biết cách lấy rồi phải không là nhắn là mình chỉ cần à, tách cái à, cái đầu mà cái à, cùi ra rồi bỏ vô xay chung luôn các bạn thì mình lát mình lọc thôi chứ mà bạn nào xiên thì có thể bóp vỏ tách hạt lấy nước cũng được còn nếu mà không xiên như mình thì cứ lấy cái cùi bỏ vô thôi dâu thì các bạn chỉ cần cắt bỏ cái cuốn thôi nha các bạn bỏ cuốn thì mình xay thì dâu với seri sẽ là mùi vị chua nhưng mà cái mùi à, hương seri rất là thơm kể mùi dâu nó, nó, nó rất là hòa quyện với nhau nhưng mà mình cho mình cho thêm một tí xíu siro nữa để tạo thêm cái vị và cái vị ngọt á cho nó đậm đà hơn rồi sau đó mình vào xay thì máy xay các bạn có thể sử dụng cái loại à, máy xay bình thường cũng được còn không có dùng máy xay rang như mình xay rang này thì nó không có xay nhuyễn lắm nhưng mà cũng đủ rồi mình chỉ cần lấy cái ờ, cái chất còn lại thôi mình bỏ sát mà các bạn còn nếu mà dùng máy xay thông thường xay mà dạng ờ, đứng á, thì nó sẽ xay nhuyễn luôn á series này thì các bạn ờ, chọn series vừa chín tới cũng được nếu mà các bạn cà phê chín quá thì nó sẽ ngọt thơm hơn nhưng mà nếu không thì mùa này không phải mùa series lắm nên mình chỉ chọn series mà, mà mới chín thôi dâu thì các bạn có thể ờ, cắt nhỏ ra cho nhuyễn không thì để uh, trái bỏ cuốn được cái sốt này thì ăn kèm với, ờ, với bánh chuối là ngon thì bánh bánh mà chiên giòn thì sẽ có chút dầu mỡ nên cần một cái ờ, vị sốt chua để giảm mùi mỡ đi nên thì cái bánh cái sốt này rất là tốt gọi là hòa vị với nhau một bên thì ờ, dầu mỡ ăn kèm với cà chua gọi là cái ờ, cái cái phước này áp dụng rất, rất nhiều món món nào bạn cần để món nào mà có chiên dầu mỡ hầu như đều có sử dụng cái đồ chua để giảm ngấy giảm ngán cho cái món cái món đó như mình, có món bột chiên nè mình ăn kèm đu đủ nè hay là sườn chiên sườn nướng ăn kèm với uh, kim chi đồ chua cũng vậy đó chứ nếu không mà ăn món không rất là ngán rất là dễ ngấy các bạn thì món này các bạn xay nhuyễn nha à, xay càng nhuyễn càng tốt các bạn tại vì trong cái series dâu nó có nước thì nó sẽ ra một nước, nước, nước sốt rất là thơm thì mình thấy cái này là một sự à, kết hợp khá là mới mẻ thì giờ à, thấy cũng ít chỗ làm món này đó nên mà làm làm thử cứ làm nha và đảm rất là ngon luôn rồi chuối nãy mình nói thì các bạn hiểu chuối sứ tại chuối sứ thì nó nó to và nó ngọt ngọt nếu không các bạn hãy dùng thì chuối cao những cái loại chuối khác cũng được nhưng mà mình nghĩ chỉ có thể một trong hai loại chuối này là hợp còn chuối già thì nó sẽ bị dập quá chuối bột thì nó hơi bị nó có bột nhiều ăn cũng hơi kiểu như nó dính ngay cái họng mình á nên thấy chuối sứ ờ, là hợp nhất mình xây xong thì nó vẫn còn cái xác khá nhiều máy ăn thì nó nó, nó ờ, không xây mà nghĩa bằng cái máy thông thường sinh tốn thường các bạn nhưng ờ, mà lát mình nấu thì nó cũng tiết ra gần hết chất rồi đó. cũng không sao nếu mà bạn sẽ nhuyễn được thì tốt nhuyễn thì nước sốt sẽ ngon hơn ờ, mình mình đã lấy được cái phần xác nó bao gồm cái siro dâu nè dâu tây cộng với sơ gì đó đây mình sẽ à, nấu chung với phần à, rượu đó, chút đường gì đó để tạo mùi rất là thơm các bạn nhớ bác cho hết nha ừ. tại vì cái dùng cái uh, định lượng nó đã như vậy nếu mình giảm nó, mình không chịu lấy hết nó sẽ ảnh hưởng đến phần gia vị khá nhiều nên các bạn dùng bao nhiêu thì gán lấy hết bao nhiêu cho đủ mình đường thì cái phần đường này mình sẽ đường phèn nó tạo vị thanh thanh ngọt chứ không có thanh gắt đường cát thì nó sẽ thanh gắt hơn nếu mà nào mà biết cách làm nguyên cách ừ, gọi là thái xuất đường á thì mấy cái loại đường cát cuối cùng này thường là người ta lấy sau cùng nên sẽ có thêm cái phần hóa học á nên đường cát thì không có tốt bằng những cái đường mà cục cục cái gì mà tốt hơn nhiều so với cái đường cát nha các bạn nên các bạn đường cát sẽ bị gắt khá là nhiều tại vì nó không còn cái độ ngọt như là ừ, từ cây mía nữa nó hơi còn nó hơi bị khóa học chút xíu rồi đó rồi bây giờ mình mở lửa lớn lên có rượu có đường có sốt gia vị mình ờ, sên cho nó tiết ra cái chất á trong cái sốt ra vô thấm với nước và rượu phần rượu trong cái phần rượu và phần đường tan ra đó. là ok cái này sơ thì tùy các bạn nhìn độ mát thì cũng được thời gian thì à, từ năm bảy phút các bạn tùy cái nhiệt độ với cái chảo của mình chảo nó dày nên nó độ nó nhiệt độ nó không đủ nóng nên nó làm từ nóng từ từ nên khá là lâu khoảng năm bảy phút còn nếu mà nóng nhanh thì có ba bốn phút là bắt đầu nó làm chất rồi đó các bạn thấy dầu nó chưa có xay ờ, diễn hết đó các bạn thấy không đó, bắt đầu sau 20 phút bắt đầu mùi thơm ngao ngạt luôn rất là thơm nấu nguyên cả phòng luôn đó các bạn thơm siri siri siri các bạn ăn không thì không cần nhưng mà mùi thơm nhưng mà các bạn làm số bảo đảm mùi thơm rất là cực kỳ thơm thơm dịu các bạn không có gắt thơm thì rất là hợp với cái vị dâu siri dâu rất là hợp nhiều dạ. nếu mà mình nghĩ nếu ngoài dâu thì có thể các bạn có sử dụng cái loại cái khác như là một cái tử thì bước cũng được Dù bước thì bị nó chua hơn dâu nguồn tử thì mình nghĩ là hợp nhất nó khá thơm nên giống như là chắc họ hàng với dâu nhìn nhìn rất là thơm rất là đẹp mấy cái này ăn tốt da da các bạn kiểu có collagen bổ sung da ai những bạn nào mà muốn chăm sóc sắc đẹp chăm sóc da thì nên ăn những quả này quả này bảo đảm uh, da đẹp không thua gì siêu mẫu người mẫu nha đó xong một số mình đổ ra bắt đầu mình chắc lấy nước các bạn thì mình sẽ được một số không có nhiều đâu mà rất là ngon chấm bảo đảm là bao, bao ghiền luôn cực kỳ thơm cực kỳ ngon Ừ, nhìn nó nhìn cũng hơi giống cái món cái ờ, màu giống cái màu à, món nêm vậy <laughs> nhưng mà khác như các bạn rất là thơm bạn nào thử thì sẽ biết đó cứ làm như mình làm đó bảo đảm rất là ngon các bạn nó ép ra mình là ép ép chặt các bạn ép chặt cho ra nước đó. cái phần nước rất là quý phải ép cho ra dần hết các bạn hôm nào mà muốn ờ, cho ra hết chất nữa thì cái dùng bao tay mình bóp giống như nhắc cao vậy cho nó hết nước luôn không thì cứ như mình mình lấy muỗng mình để ép xuống thôi. tiếp theo thì mình à, cắt chuối xanh mít thôi mít thì các bạn hay cắt à, cho dọc chuyện ngang tùy quan trọng là cái miếng nó càng dạng tốt để mình à, mình cuộn cuộn với chuối thì mình sẽ cắt ngang dọc để các bạn xem hình hình dạng cái nào các bạn thấy thích thì các bạn cứ áp dụng nha Đó, mít này là còn cái chút xíu là mít này là cũng ở nhà chồng đó bít này mình trồng lên cái màu nó không có được đẹp như bên ngoài đó ha mà cũng ngon các bạn cũng là giống với bít nhà trồng cũng là bít thái nhưng mà chắc do mình không bón phân nên nó không có ngọt với cái màu đẹp như ở ngoài được nhưng mà của nhà chồng mà cây nhà vườn bây giờ cũng là tốt nhất đúng không mình, mình ăn mà mình đâu biết được nó có bỏ bón gì hóa chất hóa học gì không nhưng mà mình trồng thì mình biết nên mình ăn cái thấy an tâm hơn là ở ngoài đó, đó mình cắt nhỏ nhỏ rồi lên lát mình cuốn như bánh cuốn gì đó gọi cuốn gì đó, đó. cắt thanh từng thanh ra lát tới uh, cái bít kia cũng vậy bít uh, ờ, tới chuối gì cắt từng thanh thanh các bạn nếu mà mà, mà mua cái bít ngoài chắc dễ uh, tạo dáng mình tại vì bít ngoài thì nó dài dài á mềm không bít mình bít mình hơi bị uh, gọi là giòn quá cắt nó không được tạo dáng thanh đẹp được về chuối cũng vậy lột bớt chuối cắt hai đầu thôi rồi cũng cắt từ thanh thanh ra để mình cuốn mít này à, chuối này nếu các bạn mà lột xong mà chưa dùng điện đó nhớ ngâm nước nha ngâm nước không nó sẽ bị à, nó kiểu như nó bị dập dập bị héo héo cái đầu á nghĩ nó cái màu bị thâm các bạn không đẹp nó mình ngâm nước thì sao vậy đó là áp dụng với các loại rau củ gì làm gỗ những cái làm gỗ các bạn ngâm nước á như là hành tây ngâm nước sẽ giảm mùi còn các loại như là sen gì ngâm nước sẽ không bị dập đó. táo gì ngâm nước sẽ không dập tại nó bà hình hút nước chưa thì nó không bị thâm rồi xong rồi tiếp tục nha các bạn tiếp tục thì mình à, chuẩn bị cái phần nguyên liệu để mình à, chiên các bạn thì ờ, cái phần phần nhân á, thì mình ờ, cắt xong rồi các bạn thấy là nó mình cho vào tô vào tô để lát mình à, ờ, tắm ướp ừ, tẩm ướp trái cây nghe lại ha tẩm ướp với à, muối vừa đường để nó tăng cái độ ngọt lên các bạn muối với lại muối nó sẽ cái muối với đường nó phải chung nhau thì nó nồng cũng rất là ngon nếu mà đường không nó ăn ngọt gắt lắm có muối vô nó khác nó sẽ kìm miệng ngọt lại nhưng mà nó tạo cái vị mình ăn nó ngon miệng hơn làm bánh các bạn làm bánh thường ta sử dụng muối chung với, với đường bởi bánh ngọt nhưng mà nó không có muối các bạn bánh mới ngon được còn nhiều muối bỏ ít ít không có nhiều đâu các bạn rồi ờ, mình tẩm ướp thôi tẩm ướp cái phần trái ờ, cây mình mới cắt đó nhẹ nhàng thôi các bạn ơi tại vì chuối nó mình dễ bị mỏng manh dễ vỡ nó phải rất nhẹ nhàng mít thì nó khá là cứng rồi nên không không sao đó, đối với những những cây này các bạn phải tin nó chút xíu à, tẩm chút xíu là đủ rồi các bạn rồi tiếp theo nha mình sẽ cắt cái bánh phòng tôm phòng tôm này các bạn mua ngoài mua siêu thị mua chợ cũng được các bạn thấy cái sự đa dạng của Việt Nam không tất cả những cái nào mà bánh tráng được được thể cuốn và chiên được rồi ờ, chứ mình có làm ờ, bánh ờ, tráng sữa nè rồi bánh tráng rế nè rồi cái bánh tàu hữu ki lá tàu hữu ki đó các bạn cũng chiên làm cho dọn đông nè thấy không rồi bây giờ tới bánh bông sữa cũng chiên nè thấy không đó, sau này mình sẽ còn những món khác nữa như là mình dùng cá filet nhỏ nhỏ để mình chiên làm cho giòn các bạn rất là hay nhưng mà khá công phu đó nên sau này mình sẽ giới thiệu các bạn đó sau các bạn thấy không đó giờ đánh chán này thì các bạn ờ, một là sử dụng nguyên hình tròn để để cuốn lại để mình chiên luôn còn nếu không thì các bạn có thể cắt vuông hình chữ nhật á để dễ cuốn mình khuyên các bạn ờ, nên cắt hình chữ nhật hình vuông đi chứ nếu mình để hình tròn như mình chiên á sẽ khó có khó khăn nhất là cuốn nó ờ, không chắc thứ hai là cuốn nó sẽ dầu sẽ dễ chảy vô dòng không chắc á còn nếu mình cuốn hình chữ nhật nó sẽ dễ hơn Rồi, à, bánh tráng mình đã tách từng miếng miếng rồi đó bây giờ bắt đầu mình cuốn cho các bạn đầu tiên thì cứ để bánh tráng này đây đó khi các bạn nên cắt hình hình chữ nhật nha để dễ cuốn nha mình chọn như mình nó khá khá khó cuốn đó Rồi, để nhân vào thôi nhân này hay gì mình làm chả giò thì mình dùng bánh tráng kia mình dùng nhân mặn thì giờ mình dùng nhân ngọt đó mình xếp mít với xếp chuối vào từ từ thôi các bạn các bạn ờ, mua bánh tráng sữa nhớ lưu ý nha kiếm cái bánh tráng nào mà nó đừng có nâng cấp á thì nó sẽ không tạo một cái ờ, nếp nó sẽ dễ bể đó, bánh tráng nào còn nguyên á đừng gấp lại sẽ dễ cuốn hơn còn nếu bạn nào mua được bánh tráng mà nó đã cắt luôn cái hình vuông hình nhật thì bọc thì rất là tốt họ, họ cắt họ tốn nguyên liệu đó, bạn thấy không cái bít mình nhà mình trồng nó không có được đẹp như ngoài nên nó nó không có hình hình thanh nó hơi công công quẹo quẹo đó nên chiên khá là khó khăn nên, nên các bạn mà dùng được cái bánh ờ, uh, mua mít ngoài bảo đảm dễ cuốn hơn mình cuốn mình gấp hai đầu lại và mình cuốn lại thôi nó khá, khá là chơi các bạn nên ờ, cũng hơi khó xíu các bạn phải cẩn thận chút xíu cuốn lại cắt tay chút xíu thì nó sẽ đẹp hơn Đó, các bạn cuốn nhẹ nhẹ thôi còn cái phần đuôi thì các bạn thấy phần uh, trứng mình chét lên cho dính rồi xong phần cuốn các bạn thấy không rồi tiếp tục mình qua cái phần chuẩn bị nguyên liệu để mình chiên gồm bột xù trứng nha các bạn đó, mình đã đánh trứng rồi đó, đó mình mình cuốn được khoảng cỡ 10 cuốn đấy các bạn đó có những cuốn nó hơi bị lỏng đó tại vì mình không cắt chữ nhật á ừ, cũng hơi khó nên các bạn là nhớ cắt chữ nhật nha dễ cuốn của mình và mình chuẩn bị hai dĩa là dĩa uh, trứng mình đã đánh rồi hai trứng rồi dĩa kia thì uh, bột xù thì mình lăn qua trứng trước rồi sau đó là một sự là bỏ vào chiên liền nên các bạn lúc này nhớ mở lửa sẵn nha lửa phải hơi nóng nóng xíu để lúc mình thả xuống là cái cái bánh nó tạo hình liền không bị bung lửa nhỏ nó về bung bánh các bạn nhớ mở lửa sẵn lúc này nha rồi mình lăn bột sơ cho nó đầy đủ bột thì mình chiên thôi nhưng thì cái này chiên khá là nhanh tại vì dọc đã trong thứ nhất là bánh ngọt thứ hai chín nó không phải chín mà nó đã như vậy rồi các bạn cứ chiên thấy bạn thấy không nó bánh nó là dễ bung nên các bạn nhớ là mình check cái phần lớp trứng ngoài rồi mình mở canh lửa mình thả vào để tạo thành liền các bạn nó vào các bạn cứ mở lửa nó là sôi tiên bắt đầu là bắt đầu chúng mình thả vào rồi. chứ đừng có mở lửa mà mình thả vào liền nha bánh sẽ bung nữa thả lửa lớn lớn chút thì mình thả bánh vào nó sao mình bung các bạn chỉ này phải lọc dầu các bạn ơi nếu không lọc dầu bánh sẽ không có tạo hình đẹp được nên mà dầu càng nhiều dầu thì, thì bánh nó mới đẹp được các bạn ở đây mà các bạn hỏi là sao mình không dùng chảo mà dùng cái nồi á tại vì chảo thì đổ lượng dầu rất khá là lớn trong khi đó nếu mình dùng nồi á nhiều cái thước á, thì dầu mình tiết kiệm được khá là nhiều dầu đó mình thả vào thấy không nó bắt đầu nó xù á, nó tạo hình liền luôn nếu các bạn mà mình để dầu lửa nhỏ không đủ độ xù á bánh nó sẽ không, không có tạo hình được các bạn chiên khoảng 3 đến 5 phút là không khoảng 2 phút là, là ok là mình mình 2 phút là mình nghĩ là ok khi để lâu nó sẽ cái màu nó hơi ờ, đậm á nhìn nó, nó vàng mà hơi chỉ còn nâu rồi không đẹp với các bạn phải đổ nhiều dầu nữa phải không dầu mình cho đây thì nó ờ, chưa đủ dầu và nhiều á thì nó sẽ không chậm đáy á đó. nó sẽ không có bị ờ, là cháy tại vì cái phần ờ, bột xù mà chạm với đáy nồi rất là dễ cháy các bạn thấy không hay hay bị vàng, vàng hoặc là vàng quá đó các cho dầu cho lửa các bạn nha canh dầu nhiều dầu càng tốt bắt đầu phải canh lửa lại để đẩy cái dầu ra nếu không thì dầu nó sẽ ờ, hút vô trong á ăn này ấy về bánh tráng sữa các bạn ờ, nên chọn là bánh tráng loại tốt nha đặc biệt á, thì bánh thì ra cái màu rất là đẹp bánh chiên nó giòn ngon lắm thì cái, cái độ sữa cho mỗi bánh tráng sẽ khác nha bánh tráng mà đặc biệt sữa nhiều quá rất là ngon Rồi các bạn kế canh khoảng 2 phút là bắt đầu khi mà nó đã giòn nó độ giòn cái bánh bánh nó bắt đầu giòn giòn là ok đó mất liền nhớ thì ờ, đẩy lửa ra mà lửa lớn xíu đẩy ra bốn người liền rồi tiếp tục chiên những món những bánh còn lại là bắt đầu chúng ta chuẩn bị ra món thôi các bạn ơi nhớ các bạn nha nhớ chiên uh, cẩn thận nha đừng có quá lửa nha các bạn quá lửa thì lên màu không có đẹp đâu các bạn nhớ nha và nhớ vớt ra sớm để lâu là nó chuyển màu một phát là lên không có hiệu không có ngon và rất nhiều mỡ nữa rồi vớt ra và chuẩn bị chiến thôi nào cả nhà ơi rồi cuối cùng thì bánh cứu đã ra lò các bạn ơi à, bánh này mình chiên thì lửa hơi hơi quá chút xíu nên cái màu không được đẹp lắm nhưng mà ăn rất là giòn nha các bạn rất là ngon đó bánh này bánh chuối bên trong là lớp chuối và lớp mít này gọi là bánh mít chuối mới đúng chứ mình cứ quay bánh chuối hoài đó bánh mít chuối nè tẩm bột chiên giòn rất là ngon ăn với à, một chút sốt ri dâu rất là thơm thơm và chua chua và mình có đi co thêm một chút dâu lát và và miếng mít nữa đó à, các bạn ăn kèm với bánh chuối mít chiên giòn và mít tươi rau tươi cộng hơi nước sốt béo béo lộn nó béo mà thơm thơm chua chua ngọt ngọt seri nên là tuyệt vời cho một món tráng miệng sau một bữa ăn với các bạn rồi các bạn Sandy và nhớ thực hành nha có gì thắc mắc cứ hỏi mình nếu mà làm đẹp hơn mình thì gửi mình xem nha bye bye mọi người